Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi Nhân lý trong tôi là bố xong rồi nha đây là những lão làng chiến binh uh, chiến binh uh, <laughs> dìa biển đây nè nè tụi này đi đâu

chắc bạn này, này, chỗ là chỗ là là là là là, là <laughs> bên ờ, bên kia bây giờ lên cung bây giờ em cung với cái nháy <coughs> chiều lại cái mồm đây là kiểu đây là kiểu nhiều liệu ve chai ông uh, chủ chủ cửa hàng uh, ve chai à.

Mua cái này là cách vô. Mua. Vô vô vô. Thank you.